Ok, xin chào các anh em em ơi Tiếp tục uh, Khải Quốc thêm biết lượt bài boss em ơi Trời ơi, nghĩa nó sang kiểu gì mà có 10 còn ra một mới chừng kháng cả anh em xem nè Khi mình là mình tự nhiên mình muốn đi sang luôn nè Đó, 11 Anh, anh Khải like, like Discord đó. Xem đó, 12 Cái gì nữa này, kháng cả 1 Đó, rồi nữa này Trời ơi, đủ kháng cả 4 năm giây, vãi liền Đây em ơi Khải uh, Tết nhân phẩm nữa rồi, đủ 20 con thôi Hồi chiều săn gồng 100 con có đâu không có luôn không có một cọng kháng cả luôn để nó cho nó cảm có một cái cảm giác hưng phấn nữa không có giờ kháng cả luôn phải thì mà đủ xanh cái gì mà nó sang mới có bốn năm con chục con làm nhà bốn năm giờ kháng cả này vái áo thì cửa đậu xanh cái mùi mấy cái mùi đĩ mẹ mấy chuyện này bài báo má nghĩa Biển mẹ lồn bị không biển mẹ, bị không biển mẹ Tao nhất chết mẹ mà luôn Ngứa cái gan Mẹ mày Biển mẹ tụi bay bung bo mừ xàm lìn như tao phá ra đây để mày tụi bay bung bo mười rồi chắn chắc là đang có đồ hết mày tụi bay má mới chạy xuống xuống liền rồi thả bài đi thả bài hai con đánh đi Trong... như liền Mm-mm. <clears throat> không em mang đau ờ, hút nội lực phụ boss anh nè cái người bánh này má sành dành tí mà nó không phá chịu luôn rồi hả đợi món đồng sắt đồ bánh bốn nữa má nghĩ xem đồ ngon dữ ta vái lên này lá toàn đồ xịn trời violin kháng cả nữa đầu xanh à nghĩ sao nó hơn như người ta rồi cái miếng bánh rồi hiện tại đang miếng bánh xếp 34 nè kèm theo miếng bánh thiên sơn quá tử rồi không cánh gì thêm má nghĩ nó không cánh luôn mà nó ra tầm lum đồ ừ đang làm video thôi cánh luôn hả có à? mày măng bông Trời ơi cái dây chuyền Trời ơi Không có kháng cả luôn Vãi lên Này xem dây chuyền này nè Trời ơi này cái nhấn mẹ vô tiền rồi Trời đó Vãi lên dây chuyền Em xem này Má Vãi lên cái dây chuyền Trời đó Hay là mươi Vãi cái lên Đẹp vãi trưởng luôn đó nè tiếp tục thả boss em ơi đây anh em trời ơi cho anh em xem món đồ này giờ tương dương thế nè trời ơi ui sao đi mất vị trí khác rồi má ảo thật sự đây anh em ơi cho anh em xem đồ nè 15 shop nè cho dây chuyền cắn hổ 18 nè cho đủ xanh nó ra nữa con mẹ 140 Trời hai cái 540 vãi cả Linh Má mấy con chó này Đủ xanh má đồ sắc luôn à Con mẹ nó cái dây chuyền tới không chị mời đâu má cho chị nhìn đẹp rồi quá à, hàng bao kìa phá mẹ đi cậu có thiết mấy con nữa em ơi bị phá quá phải chạy rồi hai con thôi em đổ điểm rồi lần hai con đổ điểm được rồi đang xem xếp là bánh ba mà tư nè mà bị phá quá em ơi được mỗi nhận 540 ngon rồi phá vãi mình luôn cái mong là vậy kiếm chừng kháng cả 20 được rồi Hello anh em đang xem video bắt 41 nha nè Hiện tại bây giờ tối nay khai sinh 20 con tiếp tục Mình ấy bị phá quá cầm con đường môn hút nội lực thì đánh mỏi nè được nè đang xem xếp mà bắn ba bốn rồi nè rồi nhậu nữa đây anh em xem xếp bắn nè đó 25 3 3 34 phần trăm rồi quanh chỗ nào đó tìm có đồ nha đứng chơi góc nào giờ có đồ cái này mời tương dung trung tâm đó đồ cùi bán shop mỗi đồ mỗi đồ yên tâm trời làm chồng 40 nữa à, bộ 40 nữa em ơi Ủa 40 nữa Trời ơi không gắn cả Trời 20 Vô vô Thăng bình, Thăng Pháp Thăng bình, Hồ Lù Tiếp tục Không kháng cả thố này mà không kháng cả Thăng bình, Trời ơi, sinh lực lực chón Không sao Rồi Tiếp tục em ơi Má có hai chục con rồi đánh nó phá khó chịu quá Dây chuyền này dòng 40 này đó lần dòng 40 rồi lấy nhất lấy nhất hai con hai con lần các khi hợp lý rồi đó Anthem ba này cố gắng bị ép đồ này này này mày lấy món gì đó tiếp tục này em có đồ gì không bán gì bán thủy mộng lên Đậu xanh lên nữa Mà Khó chịu thiệt sự Lên nữa nè Mày không đầu xác được, không thể nào đầu xác được mọi khó chịu vãi liền Kéo xe 8 luôn mà Chịu rồi Chịu rồi Hay đậu xanh vùng này hay thiệt anh đừng con Má rồi ờ, có đồ đâu mà, mười 15 đá vãi lên luôn thì quán này chịu luôn nè nó 30 nó bảy, Trời còn rác đồ anh Hả? Há cứ như cứ như chó chờ cất rồi nè, đậu xanh. Dạ, dạ. Bắn chó này Đã lập được ba con đó mà Được con như mấy, hai con sông nó đâu sẽ ăn chết mà Hai con sông đâu sẽ ăn chết mà Anh lấy được đâu mất hai con nữa phá nó đi xe tám con quỷ nó kéo mình xe tám luôn mà

má đồ sáng mắc quá tiểu có chịu rồi chứ luôn còn em muốn đánh chuyện đó em nuốt nó đi em, em quanh anh đang qua đâu có đá em đâu không đánh được ờ, ờ thì đây chờ em đi bỏ cây anh mà cứ đi đúng rồi nó có tám mạc mà đủ xanh má nó kéo lần thằng quỷ kéo lần hai xe đấy <clears throat> từ từ anh chưa ra phải chạy chạy hướng xấu vô mà chạy ngược lại nhưng mà chạy vòng vòng nó thấy theo em đấy à, em chạy phải chạy một vòng thì nó thấy em mà nó không thấy em em mới chạy xuống nó chạy xuống còn mất thời gian phá đánh boss mà cứ phá khó chịu vãi liền không biết được cái gì mà cứ phá cảm giác khó chịu rồi nè anh em xem anh em cũng khó chịu anh em không tại vì khả năng like mà khả tức luôn like anh em hiểu rồi khả năng like chứ đứng im này đứng im đây con đã thấy em mọi người đúng rồi chứng đấu sang cái đồ sát anh ạ chứ có chiến đấu sang đi này nó đồ sát anh, anh đâu cũng được đủ nó toàn đam không anh một phiếu lâm là anh thua gì đường môn đồ đạc rác không kiếm siêu phẩm rồi đủ coi bơ tơ mà ta nó xuống kìa em nó xuống kìa em à khó chịu gơ gốm sao nó biết hay dữ người ta thất lai nó biết hay dữ người ta cứ như là trên ban trong ban cứ như là trong ban có sợ bay hay không nguyên cái, cái ba lên nghiện mà sao quanh quanh được cái gì bố đồ anh em ơi anh nghĩa mới đồ ngay em ơi à, em em mượn máu nguyên tử rút vô thành luôn em ơi rồi bảy em mượn máu nguyên tử vậy hả lôi động xuống nó làm đâu trời nhưng mà hai má tổng rác mười tổng rác thôi em ơi mỗi cái dưới hơi một là một là một lột thôi nha anh còn có một là dạ không còn tặng nữa thì mai năng anh ra đưa cho má thấy nghiện ngon quá mà ra đánh chả có gì luôn má toàn rác không luôn nè còn rác không à đâu mà. Đâu đâu đâu đâu cứ bất Đừng Việt Nam trái lòng thành bán kim phong gì nào bán kim phong ơi sao sao anh sao anh sao anh thể à, đến chỗ này này Chị đi Nam em ơi Rồi em qua là đấy Anh Thái đánh xanh chính luôn Ở đây em à, con Hà, con Hà, con à, tọa độ 20 23 201 bây giờ đó không bằng giao dịch 23 201 ra đây hai người thấy ngon này nhắn siêu phẩm này nhắn siêu phẩm mấy coi họ đã thấy em ấy cánh của bánh hay là thấy nè mày à đứng chờ đây hai là thấy sư phạm là đường đam đường ăn này nè nhẫn này hai nhẫn này nhẫn nữa rồi chọi một cái chuyền tiếp tục rồi em ơi em à ok mấy em phụ đam đi em phụ đam vài nhát đi em kiếm quốc này Rồi ngừng đam đi kéo nó vô một cụm đó. rồi ok cần đam đi à sừng bóp nó khổ quá nè mà khó này lầm tiền này thực phẩm anh em ơi má mình sang vẫn chưa có như gì kháng cáo luôn thì hay á cảm giác đúng nhỏ luôn bát này bát mốt nữa mà ra chiều này kim mà nhẫn làm gì anh nhẫn cái dây chuyền mới ngon kim là dây chuyền ờ nhẫn chịu mà thấy là nhẫn thôi đứng yên vị trí này đi đứng yên vị trí này đây rồi đứng yên vị trí này đây rồi bó siêu phẩm đấy bó siêu phẩm đấy đó có hai chục con đó phá lên phá xuống anh em trời ơi má cái nhà chị không người kháng cả bằng thằng bằng năm dấu dòng không trời trời trời ơi cái chuyện toàn rác anh em ơi trời ơi hai mươi nữa vãi lên bằng số trời ơi thôi ừ, có thấy cả mà bốn bốn điểm chịu rồi nhẫn thủy ôi lại 23 20 nó ngon lành ngon lành ngon lành được cái nhẫn được cái nhẫn 15 gây vô shop được một cái nhẫn 23 23 có ngọn 20 ngon không có này vô luôn rồi trời con này sao giống cái gì mà toàn hai dòng không vậy trời này con này còn một dòng hai dòng rồi 25 20 8 kèm 4 10 15 6 không hả thế lợn không có làm như đâu xin lợn nhiều hai cho hình tinh một một hình ba hỏi tháng gặp ba một cái nhắn rồi nè trời ơi À bây giờ chị Có khá tất cả nè, cái dòng phòng hồi chỉ là cũng khá tất cả nè Má khá tất cả 15 thì Chuyển nhân vật thiếu lâm nữ liền luôn, châu liền Ừ Thôi, còn mấy con cú quốc luôn em ơi Bốn con cuối Má nhỏ thiệt sự mà ra khán cả 4 trời chịu dòng nộn thiệt nhiều ít đâu nè lạy luôn sáu giờ sáu dòng không hệ vẫn còn là sáu giờ hấp dẫn này ừ à, tiếp tục anh em ơi bắt 41 này vừa đánh vừa núp thấy cũng mệt mỏi quá em đứng chơi đừng đam nha không cần đam đâu không đam đâu anh xử đâu mang đam hút rồi nè đó bên này cũng hút nè đánh cả ngày chưa hết panda không xem bánh nè có hệ thị có hệ thị có thị nhận đi nhận đi thủy nhận thôi chống 40 ba thám hỏi làm rồi siêu phẩm bút lại đây chưa có món siêu phẩm nào một nhẫn ok chùa quá <laughs> hơi trâu này mà Cắt ra ngoài coi chết kìa em ơi đồ rồi một ngọc bội đứng đó bói luôn rồi về tương dương thì dương hơi đen <laughs> hai con cuối em mày, hết rồi hết uh, hết bát 20 ờ, con rồi phá quá đánh cảm giác không được đá tay Ừ, đủ nãy giờ nghĩ ra toàn đồ xịn không

số 1 Quá tưởng thiên sơn tao là ngon không à Không thèm cắn mấy kia luôn Nghĩ em cũng em tính đánh vậy không ạ chứ Đợi con Lấy ra đánh, lấy ra đánh đi Ra đánh coi Em, em, em tính gọi ra đánh Ra đánh ra quá tưởng rồi là không cần bán tống kim đâu nghĩ đâu cần đâu mà nghĩ không cần bánh kim em ơi má này bị phá nó phá bị phá gần 5 con ai phá mấy quỷ đó chứ ai mất đó nữa hả ờ rồi bói đồ này em ơi cái gì ở đâu đó làm có nghĩ này nó phá như vậy này nó phá đâu cái không phá cho chút mặt cho ông bác đó. làm có nào kháng cả xấu mày trời kháng cả xấu nữa má 16 lần không trời xấu ông đội. à, anh của tụ với ờ, thiên sơn không đúng không ờ à, ra kháng cả giả mang luôn nghĩ này với con dài hả ờ trời ơi à, dù rác hay là hết tiền luôn ừ. mít anh em à má cứ tưởng đâu ngon anh vô toàn gì đâu không nhờ anh đâu nè mới mua hai chục con cái bốn cái xấu, không lấy mấy cái do chuyện đó làm phôi làm kia đúng được khóa này gì thì cái nước ép bằng bàn như làm gì giờ tám con là bao nhiêu ta hai hai trăm tư vậy hả cái bàn làm gì rồi tới tiếp tục ra tới mình à, nhớ nhớ nhớ quay video lại kìa ờ vô vô vô quay quay video quay sao nay nha hai bữa chạy cái nút thứ hai đó bữa lay xong rồi khi nào quay xong một tách ừ. Bách... thì mà cứ quay đây khi nào quay tách mình video này mình trong dạ, một dạ, ờ, đó dạ, chứ đâu bữa có mấy cái video em nhắn trong đó nhưng mà em ừ. không biết nó nói Ôi, nhắn sinh lực cao vậy, cho xem ăn được này. Ôi, sinh lực 142 vái liền rồi. Trời cái này 21. Ừ. Ok. Rồi, đánh toàn rác rồi. Mình mình húp vô toàn rác rồi. Chừng khá là xấu. Kiếm đi, nhận làm chậm 40 đây để thành đấy Thử thử Đây là sàn kiếm với nhận làm chậm 40 Vài sàn khác tất cả Anh đợi được một nơi nào bỏ làm chậm Cùng nhận 40, nhận căn hộ trốn 20 Giống như nhận, nhận này tôi cho mượn này à. Giờ đi yên lẽ đi mua xăng người ta Nó ngồi bán 170 vàng một cái này Mày Cái gì? Mày, mày boss Nhưng mấy bạn cái mày Tính ra năm mươi xu ấy Hôm qua giờ tao mua trăm năm mươi xu không ấy chứ cái cái kia tao hai cái kia tao là được rồi mua hết của con này đầu bây giờ ghét mua hết con này luôn đi lời lộ tính sau trăm bảy này một hai ba bốn Đợi lỗ giấm sâu nè Đậu xanh Khô máu một hai Nghiện này dở rồi nè mà Đâu Nghiện này dở rồi Không Mấy cái được bao nhiêu cái nữa Thôi anh đâu đó ở đâu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Nó bà phá cái thằng con nào đánh chạy, đánh chạy Thằng con nào Đấy, anh đang lại cho anh Discord luôn nè Rồi Tiếp tục à. Mang cái ra tọa độ nào nó ra, ra tọa độ nào nó ra liền luôn mà Ờ, hai bốn sáu tám mười hai mươi bốn mười lăm mười lăm là như tiền vàng nó ta hết tiền vàng luôn rồi là bộ xanh với ờ, gần mười mấy k 450 vàng tiếp tục nè. Uống niềm siêu phẩm thôi, đậu cũng xong Nhận chớn 40 đâu Sao sao câu đó không có mấy đồ nữ có mình à Có đó Con nào có quá tưởng à Quá tưởng đó nè Đà đà em bớt cho cái mình này, Không Lượm lượm lượm lượm ra Rồi đúng không? Tiếp tục À, đây, đây, đây, đây, đây. Em bỏ nhạc hay Đó Cái này bên đó trong đồi hả đúng rồi thầy giáo đó Thành mừng cho chỉ cho nên nhân vật sử dụng hai con nè nhân vật à tiếp tục ừ có chuyện cho nhân vật đứng nào sử dụng thôi chớ mình gói này đó chớ mình gói lên coi thử rồi vậy thách mana à, để mất mana à như này Thúy Mộng, Lâm đồ Lâm Tiền Siêu phẩm Siêu phẩm ơi Nhẫn này Dây chuyền này Thủy ra siêu phẩm rồi Chúng ta sang ờ, bắt này 35 lần bài boss luôn em 35 lần bài boss Ok không có nhẫn luôn Không có nhẫn luôn nhiều bó đồ cái này mà không có nhận luôn đấy thủy không có nhận luôn tiếp tục vô đồ đóng bên vô luôn nhân chậm vô luôn mấy bánh ba dòng một được thắng lôi vô mấy ba dòng một được nha trời xin sinh lực nguồn lực Trời ơi, 5 xuống dòng không Mình đúng là xét đồ mình mở thùng 5 xuống dòng không anh em Trời Trời, không kháng cả luôn Mấy giây mà không kháng cả ra nào luôn. Còn rác này nhân miếng bàn một người tinh ba hao hai người tinh ba được được còn thi ờ, anh gà không có may mắn à ba hả có đó. Ờ, có cái phần nữa nó quá đủ hết ấy là xét may mắn nó kêu có xét may mắn ấy. nghĩa này ờ, bằng xét nhà, nhà anh Khải đem con sư phạm động sáu ngoài để cái cốt cốt kìa nãy nghĩa nó anh may mắn cấp 10 mà đủ cho nó ra đồ đồng xịn không hay thì? không mình đánh chính xác tục

Mà xin bánh mười cho mày Xin bánh mười cho mày Đầu ra kháng cả đầy luôn Hay thiệt Đúng là nhân phẩm Má nó đánh cho ra chừng mười mấy luôn Mình còn bốn sáu không à Vãi lên. Đúng hay thiệt Không hiểu được nè Mày bán tính kiểu gì không hiểu được em biết sẽ mình nó mà ra đồ xịn này nọ đúng không vẫn cảm giác nó quá là bình thường nó không phải bình thường dạng như là sinh lực lực nó đẹp hơn nói hơn sinh lực lực nó đẹp hơn nói chung là đồ này là ra được 6 dòng ừ toàn 6 dòng không Ờ, nó không cho dòng nào mát hết. Ờ hay sao vậy? Mà sân lượng lực đẹp vãi chướng không? Nổ tại chỗ luôn được gì không? Full đồ rồi. Cho nghe mới nhạc đi Cho chống băng nhạc đi Cho nghe mới nhạc rồi tính tiếp này em ơi Full đồ rồi Anh em đang xem cho một like chia sẻ bát 41 này ủng hộ cho anh em ơi Đầu tư cho anh em xem quá trời luôn ấy 6 giờ đầu tiên anh em xem mà anh em không like không chia sẻ nữa buồn luôn anh em đó mới lần lần mới bắt đầu nghiện nghiện 20 con lần sau mua thêm 35 con nữa vãi liền hết, hết hơn nửa rương rồi cái gì đây rồi đang thấy kìa ok rút bói đồ đầu thêm một cái nhận khăn hỏi mà trốn dùng dùng cuối nè trời ơi là trời à, dòng hai này bán có tiền dòng cuối không mình bán một trời bán lôi nè bán lôi dòng 20 sao <laughs> à, mới mua thêm 15 con nữa mà đang đánh mà trời trời trời lôi mấy bánh ba dòng một nữa à cái này cái này lộn cái này cái này bánh ba ôi bánh ba dòng một nãy giao dịch vậy ta đâu cái này em ơi cái đó cái lúc nãy ôi hai mươi hai mươi một tháng ôi hai nhân ba nữa ngon thứ ba hết cho tôi có ép đồ dạo này ngon rồi nè dòng cuối rồi đánh ba đánh họ ờ, à. ok thôi còn có mấy con ra hết rồi đúng rồi bán đánh là gì phí đều đó đánh trong hai năm phút nữa xong tiếp tục tầm 10 phút 15 phút quay đầu rồi được khi nào muốn tạm ngừng thì thì nhấn nút bên tay phải nó có cái hai dấu bằng đó, ngừng lại khi nào muốn quay thì bật lại tiếp là nó sẽ xuyên suốt video giờ em tính ờ, dừng luôn rồi dừng rồi sao à, giờ bắt đầu ghi lại đầu ờ, đầu nó tính sao thì ghi lại thành không dây đầu video đầu tiên sao rồi rồi nó ép lại nó, nó ép hai cái để vô cùng một cái được không không cha ép đầu video chỉnh sửa phần mềm video ông nào cái nút dấu bằng á là là tạm là tạm ngừng xong rồi play lại lúc đó là sẽ nó sẽ tiếp tục video đó còn ai ai biểu nhấn nút tạm ngừng kia luôn chi nó có chữ dừng ghi ai biểu nhấn chữ dừng ghi chi nút cho bằng bằng như bằng như tam giác thôi ở gì play ở gì sẽ bật bật đĩa ngừng đĩa rồi chứ dấu bằng bên thì phải cái chữ dừng ghi đấy cái chữ dừng ghi rồi dấu bằng sắp bằng cạnh rồi kiểu không phải đâu có đâu chữ dừng ghi không thì dừng ghi sang bên tay phải là nó có khi nào em ngừng là nó sẽ có nó có cái dấu bằng mà hỏi lại vậy cái dấu bằng là hiện tại là đang là tam giác nó đang quay là tam giác mình ngừng là nó thành dấu bằng hay là đang đúng không đang chạy là dấu bằng đang chạy là dấu bằng đang chạy là dấu bằng bữa chỉ rồi xong bớt thôi xanh là phá còn quá tưởng không còn còn sáu phút nhanh ngay bắn của nó phá mệt quá này mày từ từ còn xem rồi kim thủ ngay góc ờ, đăng lai đó phải chạy ra đây Trời, toàn rác quá rác anh em ơi Nó làm sao ra cho chừng 4 cho chừng 6 trời Áo thiệt sự Lúc em là trắng hả? Nào rất ba lành đi chứ Ngay chỗ hay đứng bức tường ấy Bức tường đánh ờ, phi những đó ấy Nhìn nhắm nào cũng ra Sư phạm ơi Dây chuyền này Má chăm sóc các kiểu mà Má ông nội cũng sinh có bảy tấm con ra dây chuyền 12, 13 Mình sinh thí bà luôn không ra Áo vải đáy Lành ơi Để ờ, cho anh 13 trăm vàng nữa Anh ờ, làm video ờ, 20 con anh Điều Cô chạy lung tung là thấy thôi. Đó mày cứ mở đây có đánh cho đánh giùm mày bộ đời. Trong này tôi tắt clip. Năm con hai tô nữa xong. rồi rút ngay cái gì tiếp tục bối đồ Còn kim không có gì luôn sức lực cũng được hết kháng banh nhắm kháng banh trò sức lực cao gơ luôn kháng banh không gian chống độc quân không kháng cả kháng banh à, có xanh được không 400 cũng được trời ơi là 40 sao anh ơi nó phá anh ơi bị phá vừa đánh vừa chạy như con đây trời ơi cái này sinh lực cao dữ lại dòng cuối này chạy lon ton ton sang anh này má này mất cái rương buồn rồi vốn viên này rồi vương anh được con hả kháng độc một còn ba bốn viên này trời không có cái nào kháng cả luôn bình trời. mình bánh một lúc nãy rác nè phôi nè không bình không độc lực lực rồi không độc 25 mà không có gì luôn sốc bà luôn anh này ba ngày mai Trời ơi, sốt luôn, sốt luôn Thôi, còn 5 con nữa, đến sau 5, 5 con đánh thằng gà này Cô miền tinh đi dập đồ tiếp tục là đàn xíu rồi em tiếp tục anh em còn đem con cuối rồi nãy ra máy nhận thủy kháng họ mà không qua chó má cho muốn mười cái con cái xài chơi mà này ba xe này đánh đánh vô tư vi vô luôn kiếm cái siêu phẩm mà chua quá à, cắn bắn tiếp tục này 52 giây hết rồi cánh này siêu phẩm mấy rồi anh em má xanh cả hơn cả trăm mấy chục con này chưa có cái quần què gì luôn chưa được gia truyền nào kháng cả trên 12 luôn còn rắn không thì phạm ơi siêu phẩm trời ơi cái gì mà toàn không thấy siêu phẩm được luôn tầng hai con cuối giờ được cái tiền này Trời, đánh boss Đánh boss mà từ 15k ờ, vàng mà còn có 6k vàng à, <laughs> lại... Hút tiền vàng mà vào Nãy anh mua tiền vàng nữa không nữa chứ Nãy mua boss bằng tiền vàng mà Rồi, vào vòng cuối vòng cuối cùng rộng em gần đi em đánh chi giờ em đánh chân về rồi mình đi ngủ luôn anh, một thằng bốn giờ mai đi mai đánh nhanh đi ừ. ghẹ mươi con nữa không đánh ghẹ nữa một dây kháng 12 dây 11 ngon vãi đấy đúng hơn thiệt một mình nó sáu bảy nó truyền kháng cả cả một người ừ. rồi hết đồ gì thôi đam mơ lần này nữa nghĩ được rồi ấy bảy bảy cái dạng này mua của mũi kia 35 lần bài boss ít đâu chú trời năm đâu lăm chú trời ơi nhưng mà rác không đây biết không mà tự nhiên cái cho thùng rác không có lúc là lúc phải ấy thì anh thôi anh mới dậy đánh không kịp à, lôi ôi sao còn một vòng không vậy trời còn một vòng không đang chó này một vòng không trời một vòng ba vòng rom hai cho xe không có chỗ nào kháng cả được nhìn được vừa mắt nữa nè mình đen vài đấy chung mình quá đen còn rác không ôi được nhận thắng lôi được nè bảy Ờ, chung không được món nào đẹp được một nhận thắng lôi chín được cao 57 năm hai sắp mẹ gì tầng 1, đụng người tầng 3 biết nhiều tiền của anh đấy em rồi đây gom đồ thứ cho anh em xem thử được cái gì đây chung là bay hết gần à, hơn 5 cây dạng đâu 7 cây dạng nhưng ớ còn mấy cái chất lượng ở đâu hay vậy trời toàn rác thôi em ơi trời ơi Hồi lên lần ố sao còn mấy cái chứ lầm ta áo vậy ôi ấy là anh mới lầm rồi giờ em, em báo anh mới thấy anh đâu thấy đâu từ từ từ anh gì anh trả đâu quá nè mấy cái mới lầm nè từ từ để nó xong video hả làm xong à. mình có mới coi đâu đây anh em ơi con này cái rương hồi nãy em mở ra được bao tay đồng cường anh ra đây này trời ơi chiên này xấu dòng này chiên này nhẫn này đó mấy món mới lấy ấy. trời ngọc bội 16 30 hai từ nha từ từ nha nên bó đồ bên này đã nhầm con lôi 29 được nhân con lôi 29 đủ cái đó 30 đẹp nha 30 có lái không tí luôn cái này cha đây bên trên mình thiếu cha nhỉ ừ. em đang chạy châu anh kìa em giờ đây Để coi cần nhiều không đỡ cái cầu lon nhiều lắm em giờ đây Ghe còn 20 con hả? Còn 20 con ừ. Hay là đánh 30 con luôn ta Không đủ, thiếu ờ, còn ở 800 vạn mà Đường thêm trăm vạn lá nhà hết luôn rồi đỡ chơi Đợi tới Chỗ, ba lên này này. Từ từ từ từ Lên video cho anh em xem mà Đây, nhận được ít đồ rồi nè Quá, à, bà có đồ Nè, đó hàng rác này đó khán cả xấu dàn khán cả 4 dàn khán cả xấu vái lên được rồi đó anh em xem siêu phẩm này mấy này rác này mấy này rác này rồi cho anh em xem cái bát 41 này này nè được vài món đồ thôi còn lại toàn vàng hiện tinh hết đây nhà ngọc bội bánh ba sẽ được một lần cái này trái lấy may mắn thôi cái này bán được hoa cao lắm hai hai kim hai kim rưỡi giá chiền không bán bốn quên giá chiền ờ, kháng cả bốn cái này làm phôi bán ngoài hiền mua giá chiền kháng cả xấu á à, ảo thiệt sự luôn sinh lực cao thón nhận hai ba hai mươi và dâm xu giá chiền hai hai mươi phôi may mắn một phôi luôn được nhận cái bánh 29 là đẹp nhất này nhấn ờ, khấn lôi 17 này rồi nhấn 2320 đó nhấn này bán được vài kim đây 20 nữa hả ừ thêm cái 30 nữa đây thêm cái nữa à, một nhẫn 500 một nhẫn 540 cũng tiêu rồi ta một ngàn bò 540 này đó rồi cái nhẫn nữa ta đây một nhẫn 540 nữa dây chuyền này ráp nay thì uh, bắt này thì được nhiều đây nè một này hai này đó được ba con này đẹp rồi ngọc bội này ờ, làm trăm bốn mươi sinh lực lớn bán được bèo cũng được hai kim hai kim rưỡi nhận thắng lôi chín nhận này vẫn được bèo lắm phải năm năm đến sáu kim nhận này làm trăm bốn mươi sinh lực uh, một nhận này bèo lắm được ba bốn kim nhận này bèo lắm hai kim hơn đó rồi dạ thôi nói chung là được vài món bán thu lại chắc được tầm tám chín kim nè tám chín kim thì được mình bỏ gần ờ, gần ờ, gần chín k dạng cả tiền bot nữa gần chín k dạng thì nói chung cũng hòi vốn không lỗ hò vốn không lỗ các anh rửa nha đợi chút nha hò vốn không lỗ nha nè ok anh em xem video này thì đừng quên để lại cho một like chia sẻ cho anh em ơi bắt 41 mọi người ơi ra ra bắt ra bắt làm bài post liên tục cho anh em xem luôn anh em xem đừng quên cho kháng like chia sẻ chơi nha tầm này thì đặc biệt nhiều lắm nè nên là chủ yếu sang trang sức này nọ kháng cáo cho vui rồi thay vào trang sức của mình chứ còn nó không có ra đồ kia nữa nè rồi chuyển đồ qua kia đứng ba này toàn hàng hot thôi à. Đó. đó là xài này chẳng có đỡ là xài này đó là chính này toàn hàng đẹp thôi 140 này. Tổng hàng pin không Anh em xem đỡ lại cho Khánh một like chia sẻ cho nha anh em ơi